đi vào Thằng quyết gì Đấy, tân hoàng minh gì rồi là mới như là ờ, công ty việt á gì là cái mới nữa tức là cái chỗ bộ ngoại giao đấy, bộ đông thứ trưởng rồi là cái vụ mà đấy ăn tiền của những cái người mà từ nước ngoài về nên hư đến mức như thế có phải suy thoái không cái đó không thể chấp nhận được bởi vì cứ mỗi một lần họp thế này là nhân dân lại chờ đợi